mình em ơi mười ba là sân mười ba là sân đúng rồi một góc mà mà mà mà kèo này kèo chi đây karaoke đúng không? Karaoke xong rồi, một phòng rồi. Mới như là bia với mồi thôi. Một phòng này có là đốt lô phòng rồi. Đây là phòng rồi, là lo cho phòng rồi. Có đây phòng rồi. Rồi. Rồi, sắp. Sắp rồi, sắp rồi, sắp. Rồi. Sắp ba bước. Đây. Rồi, một phòng. Đấy. Anh qua đây, kèo 25, anh nhận các ai nhá. 25 à? Bắt bắt đầu nhỉ? Bà mất kẹo. Ai đơn đúng rồi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. rồi. Một không. Đây là kết. Rồi, đây là kết. Rồi, rồi, ok. ok. rồi, rồi, rồi. từ từ từ từ rồi hai không hai không ba không một ba này điểm một không còn đâu rồi ngoài em đi ngoài em đi bốn một cái là có thì đánh ở phòng đấy cho nó tránh luôn vào mà mất tôi cứ rồi mất được cứ bổ tay tay cái nơi hai bốn bà bước cháu nhá bà bước cho đẹp nhá bóng ngoài năm hai ba năm cứ đẩy lên đẩy lên nào chạy đến nào đẩy cao lên nó chạy đến có người báo qua đừng vứt sáu ba sáu ba trơn đây rồi đây. Ghê, dạ ơi, dạ ơi, dạ. Rồi, hết rồi.

74 Bên này nữa Ôi ơi đâu đến Sâu Sâu lên nó bóng sâu Ôi dưới kia mà 57 Từ từ Đây đây đây lên là có người vừa đến cứu Cái cá lên Phát ăn lèo này 57 <laughs> tám năm <laughs> tám năm quả quài ấy quả tính được cái quả ấy ừ. tám năm ngoài sáu tám thằng ăn nhiều rồi giờ ba thằng đều rồi chín sáu anh cứ ba cầu thôi che hứng che à. hứng hết chín sáu ngoài bài chín không bảy không bảy không bảy tám không ô hay gì

11 đều 11 đều quả nó thả để thẳng đầu ấy cháu nhưng vẫn kịp mà Đấy rồi, chú xin 12 11 à, 12 đều rồi còn á mười ba mười một mới đi anh em về đấy cho Bắn lên. Chết chết chết chết. Không rồi. Đúng bắt chưa? chú vẫn là đứa chàng không được không không khi con để cháu bó rồi chú bắt không quỳ xuống đấy chứ mười bốn mười hai để à, cho các bạn à, dẫn đề tí lên người cứ ba trung tâm ơi Để đó là quá đơn giản Mà cháu bỏ người chở đấy Cháu có đi sang thẳng 13, 15

Đưa tay 13 hai bóng hai bóng hai bóng hai bóng hai bóng hai bóng hai bóng dừng rồi dừng rồi ờ dừng rồi dừng rồi chứ không phải nữa mười bảy mười ba sóc xa sóc sóc lại sóc lại hai hai bóng không dấm dấm bổ chết á mười bảy mười ba hay gì bây giờ được ấy rồi mười bốn mười bảy quả hứng cung nguy vậy ạ tay vào đấy tú trong này biết vừa vâng. sáu mươi bảy Con 13 đều chú Ai ơi Hai bóng, hai bóng 18 17. Đây rồi, anh xin. Ai xin? Ai xin? Nhẹ. 19 17. hai mươi mười bảy